Số 310 Kinh Đại Bộ Tích quyển 119 Hán dịch Đời Đại Đường Tăng Tài Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí Pháp Hội 48 Thắng Mang Phu Nhân Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở nước xá vệ vườn kiệt có độc, bây giờ vua nước xá vệ là Ba Tư Nặc và mặt lợi phu nhân mới chứng đạo Pháp xong cùng bàn nhau rằng Thắng Mang, con gái chúng ta tư chất thông minh, căn tánh lanh lợi, nếu như được gặp Đức Như Lai thì ở nơi sắp pháp sâu xa sẽ có thể mau thấu hiểu, không còn các sự nghi hoặc. Chúng ta nên tìm người khéo khuyến dụ, làm cho con gái phát khởi lòng lành, lòng thành tính. Bàn luận xong, vua và phu nhân viết thư khen ngợi công đức chân thật của Như Lai. Sa quan chân Đề La làm sứ giả mang thư đến thành vô cấu trao cho Thắng Mang Phu Nhân. Sau khi xem thư của cha mẹ, Thắng Mang Phu Nhân vui mừng thành kính tin theo, rồi quay sang chân Đà La mà nói kệ. Tôi nghe danh tiếng Phật, thế gian khó được gặp, nếu như lời chân thật sẽ ban ngươi y phục. Nếu Đức Phật Thế Tôn vì thế gian xuất hiện, xin rủ lòng xót thương cho con thấy chân tướng. Khi khởi ý niệm này, Phật hiện ngay trên không, hiện bày thân tuyệt vời, hào quang chiếu sáng khắp. Thắng mang cùng quyến thuộc, đều cùng đến chiêm ngưỡng, chắp tay đảnh lễ Phật tán thán đại đạo sư. Như Lai thân sắc đẹp, thế gian không ai bằng, thật chẳng thể nghĩ bàn. Thế nên nay kính lạy, thân Như Lai vô tận, trí tuệ cũng như vậy, tất cả Pháp thường trụ, vì thế con quy y. Hàng phục tâm tội lỗi, cùng bốn thứ nơi thân, đạt địa chẳng nghĩ bàn, thế nên con kính lạy, biết các Pháp sở tri, thân và trí vô ngại, nơi Pháp không quên mất, vì thế con kính lạy cúi lạy đấng vô lượng, cúi lạy đấng vô đẳng, cúi lạy đấng pháp vương, cúi lạy đấng nan tư. Mong thương gia hộ con cho giống pháp thêm lớn, mãi đến thân rốt sâu thường ở tại trước Phật. Bao nhiêu phước con tu đời này và đời khác, do sức căn lành này mong Phật luôn dìu dắt. Nói kệ xong, Thánh Ma Phu Nhân cùng quyến thuộc và tất cả đại chúng đảnh lễ chân Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn vì thắng Ban Phu Nhân mà nói kể rằng, xưa ta vì Bồ Đề đã từng khai thị ngươi, nay ngươi là cặp ta đến đời sau cũng vậy. Nói kệ xong, Đức Phật ở giữa chúng hội, thọ ký vô thường chánh đẳng giác cho thắng mang. Nay ngươi ca ngợi công đức thù thắng của Như Lai, cho căn lành này, ngươi sẽ ở trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp làm vua tự tại trong hàng trời người, đầy đủ đồ thọ dụng. Ngươi sinh tại chỗ nào cũng thường được gặp Phật cúng dường khen ngợi, nhưng nay không khác. Ngươi còn sẽ cúng dường vô lượng vô số chư Phật Thế Tôn, quá hai vạn A Tăng kỳ kiếp, ngươi sẽ thành Phật hiệu phổ quan như lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành tốt thiền tệ thế gian giải vô thường sĩ, điều ngự trường vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi nước của Phật phổ quan ấy không có các ác đạo suy già bệnh gỗ, cũng không có danh từ bất thiện ác nghiệp đạo Chúng sinh cõi ấy hình sắc đoan nghiêm, đủ cảnh đẹp cõi trời. Thuần thọ hưởng vui sướng hơn cả trời tạo hóa tự tại. Chúng sinh cõi trời ấy đều hướng về Đại Thừa. Ai học Đại Thừa như vậy đều sinh về quốc độ ấy. Khi Thánh Mang Phu Nhân được thọ ký xong, có vô lượng trời người sinh lòng vui mừng hớn hở, đều nguyện sinh về thế giới của Phật Phổ Quang. Đức Thế Tôn đều thọ ký cho họ sẽ ở sẽ được sinh cõi nước ấy. Được nghe Đức Phật thọ ký xong, Tấm An Phu Nhân chấp tay đứng trước Phật phát mười hoàng tệ. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sinh tâm niệm phạm nơi giới đã được tọa trì. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sinh lòng kiêu mạn đối với các bậc sư trưởng. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sinh lòng giận hờn đối với các chúng sinh. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sinh lòng đố kỵ với người hơn mình và sự hơn mình. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sinh lòng bỏ sẻn dù chỉ có ít thức ăn. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng vì mình mà nhận chứa của cải. Nếu có nhận chứa thì chỉ vì cứu tế loài hữu tình nghèo khổ. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng bốn con hành bốn nhiếp pháp mà chẳng cầu báo ân không lòng tham lợi, không lòng nhầm đủ, không lòng hạn hại, luôn nhiếp thọ chúng sinh. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, thế có chúng sinh nào không chỗ nương tựa, bị giam cầm trói buộc, bệnh tật khổ não, các thứ nguy ách, thì con trọn chẳng lìa bỏ, chẳng bỏ lìa họ, quyết mong cho họ được an ổn, đem lợi ích lành cho họ. Bạch Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, nếu con thấy có ai hủy phạm cấm giới thanh tịnh của Đức Đức Như Lai, nếu thuộc về thành ấp tụ lạc của con quản nhiếp, kẻ đáng điều phục, con sẽ điều phục, kẻ đáng nhiếp thọ, con sẽ nhiếp thọ. Vì sao? Vì điều phục nhiếp thọ kẻ phá giới thì làm cho chánh pháp được dài lâu, chánh pháp còn dài lâu thì trời người đông đúc, mà ác đạo giảm ít có thể làm cho pháp luân của Như Lai được thường chuyển. Bạch Thế Tôn từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con nhiếp thọ chánh pháp không để quên mất nếu quên mất Đại Thừa, thì quên mất Ba La Mật Đa. Nếu quên Ba La Mật Đa, thì quên Đại Thừa. Nếu các Bồ Tát chẳng quyết định đôi Đại Thừa, thì nhiếp thọ chánh Pháp không được bền vững, thì chẳng kham siêu việt bậc phàm phu, là mất mát lớn. Bạch Thế Tôn, hiện tại và vị lai các Bồ Tát nhiếp thọ chánh Pháp phát hoàng tuệ này, thì đầy đủ vô biên lợi ích rộng lớn. Đức Thế Tôn, dù là chứng biết mà các loài hữu tình, căn lành kém mỏng, hoặc phát khởi lưới nghi, do đây nên mười hoàng tuệ có thành tựu được, họ sẽ mãi mãi chứa hợp các pháp bất thiện, phải chịu những khổ não. Vì lợi ích cho các chúng sinh ấy nên nay con ở trước Đức Phật phát thệ thành thật. Bạch Thế Tôn, nếu con phát mười hoàng tệ ấy, nếu là chân thật chẳng hư dối thì trên đại chúng đây sẽ mưa hoa trời, phát âm thanh cõi trời. Thắng ban phu nhân, ở trước Đức Phật nói vừa dứt lời, trên hư không liền mưa hoa trời và phát ra âm thanh trời rằng, lành thay lành thay, như lời thể của Thắng Ban Phu Nhân chân thật không sai khác. Bây giờ chúng hội thấy cảnh này, thấy cảnh lành này dứt lòng nghi hoặc rất đổi vui mừng đồng thanh sướng đàn. Nguyện cùng Thắng Ban Phu Nhân xin nơi nào đều đồng một nguyện hạnh. Đức Phật thọ ký cho tất cả đại chúng ấy đều mãn sở nguyện. Thắng Ban Phu Nhân là ở trước Phật phát ba hoàng thệ nguyện, do nguyện lực này mà lợi ích vô biên loài hữu tình. Điều nguyện thứ nhất, con do căn lành ở trong tất cả đời được chánh pháp trí. Điều nguyện thứ hai, chỗ con sinh nếu con được chánh trí rồi, thì các chúng sinh diễn thuyết không hề mỏi mệt. Điều nguyện thứ ba, con vì nhiếp thọ hộ trì chánh pháp nên đối với thân thể không tiếc sinh mạng. Đức Phật nghe ba điều nguyện xong, bảo Thắng Ban Phu Nhân rằng, như tất cả hình sắc đều nhập vào không giới, hàng xa điều nguyện của Bồ Tát đều nhập vào ba nguyện ấy, ba nguyện ấy chân thật rất rộng lớn. Thắng <clears throat> Lan Phu Nhân lại bạch Bạch Thế Tôn. Đây con sẽ nương sức oai thần biện tài của Đức Phật muốn nói đại nguyện, mong Đức Thế Tôn thương mà hứa khả cho. Đức Phật dạy, này Thắng Lan, cho phép ngươi nói. Tấn Mang Phu Nhân nói, Bồ Tát có hằng hà sa điều nguyện, tất cả đều nhập vào trong một đại nguyện, đó là nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp như vậy, chân thật rộng lớn. Đức Phật bảo lành thay, nay thắng mang, ngươi từ lâu tu tập trí tuệ phương tiện sâu xa vi diệu, có ai hiểu rõ ý nghĩa của ngươi nói, người này đã vuông trồng cội lành từ lâu. Này thắng mang, nhiếp thọ chánh pháp như ngươi đã nói, đều là quá khứ vị lai hiện tại chư Phật đã nói, sẽ nói, nay nói. Ta được vô thượng Bồ Đề, cũng thường dùng nhiều thứ tướng để nói nhiếp thọ chánh Pháp. Ca ngợi nhiếp thọ chánh Pháp như vậy được công đức không ngàn mé. Như lai trí tuệ cũng không ngàn mé. Vì sao? Vì nhiếp thọ chánh Pháp đây có đại công đức, có đại lợi ích. Tháng mang phu nhân bạch, bạch thế tôn, con sẽ nương thần lực của Đức Phật mà nói nghĩa nhiếp thọ chánh Pháp rộng lớn. Đức Phật dạy, nay thắng mang, cho phép ngươi nói. Thắng An phu nhân nói, Nghĩ giúp thọ chánh pháp rộng lớn, là vì được vô lượng tất cả Phật Pháp cho đến nay, cho đến hai nhiếp tám vạn hành môn. Vậy như kiếp sơ nổi lên các mây, các sắc mây mưa, các trận mưa báu, cũng vậy mây căn lành nhiếp thọ chánh pháp, hay mưa các trận mưa vô lượng phước báu. Vì như kiếp sơ trong đại thủy hay sinh tam thiên đại thiên thế giới tạng, với trăm ức các thứ loại các thứ loại lục địa. Cũng vậy nhất thọ chánh pháp xuất sinh đại thừa, vô lượng giới tạng, cùng các thứ thần thông lực và các thứ pháp môn của Bồ Tát, thế gian và xuất thế gian, đầy đủ an lạc mà tất cả trời người chưa từng có. Vĩ như đại địa mang chịu bốn cánh nặng đó là biển cả, núi non, cây cỏ và chúng sinh. Cũng vậy tiền nam tiền nữ nhiếp thọ chánh pháp thì có thể kham được bốn trọng nhiệm hơn đại địa kia. Đó là đối với các loài hữu tình, rời xa bạn lành, không nghe pháp, phạm các tội lỗi thì dùng căn lành làm trời người để thành tục họ với kẻ cầu thanh văn, dạy họ thanh văn thừa với kẻ cầu duyên giác, dạy họ duyên giác thừa và với kẻ cầu đại thừa, dạy họ đại thừa. Bạch Thế Tôn, Thiền nam thiền nữ nhiếp thọ chánh pháp như vậy thì khen được bốn trọng nhiệm hơn cả địa địa, khắp vì chúng sinh làm bạn lành, chẳng chờ mời. Đại bi thương xót làm lợi ích cho các loài hữu tình, là mẹ pháp của thế gian. Ví như đại địa là chỗ sản sinh bốn thứ báu, đó là các báu vô giá, thường giá, trung giá và hạ giá. Cũng vậy thiền nam, thiền nữ, nhiếp thọ chánh pháp các hữu tình gặp rồi thì được bốn báu lớn thù thắng nhất trong các thứ báu, đó là các hữu tình. Gặp bạn lành này rồi thì hoặc được căn lành trời người, hoặc chứng thanh văn, chứng bích chi Phật, và hoặc được căn lành công đức vô thượng thừa. Bạch Thế Tôn, xuất sinh báu lớn ấy gọi là thì gọi là chân thật nhiếp thọ chánh pháp. Bạch Thế Tôn, nó nhiếp thọ chánh pháp là chánh pháp không sai khác, nhiếp thọ chánh pháp không sai khác là nhiếp thọ chánh pháp và Thế Tôn Ba La Mật Đa không sai khác, nhiếp thọ Ba La Mật Đa không sai khác là nhiếp thọ chánh pháp, nhiếp thọ chánh pháp là Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì thiền nam thiền nữ nhiếp thọ chánh pháp. Nếu đáng dùng bố thế để thành tục thì dùng bố thế cho đến xả thân mạng tùy thuận ý họ để thành tục họ, cho họ an vui an trụ nơi chánh pháp. Đây gọi là bố thế Ba La Mật Đa. Nếu đáng dùng chế luật để thành tục thì thủ hộ sáu căn tịnh thân, ngữ ý, cho đến oai nghi tùy thuận ý họ, mà thành thục họ cho hữu tình ấy, an trụ chánh pháp. Đây gọi là giới Ba La Mật Đa. Nếu người đáng dùng nhẫn nhục để thành thục, thì hoặc có bị người ấy mắng chửi hủy nhục chê bai não loạn, liền dùng lòng không giận hờn và lòng làm lợi ích cùng sức nhận tối thượng cho đến nhan sắc, cũng chẳng đổi khác tùy thuận ý người ấy để thành thục họ, cho họ an trụ chánh pháp, đây gọi là nhẫn ba la mật đa. Nếu người đáng dùng tinh tấn để thành thục thì đối với người ấy, cha sinh lòng giải đãi hạ liệt, mà khởi lòng thích muốn tinh tấn tối thượng. Trong bốn oai nghi, tùy thuận ý người ấy, mà thành thục họ cho họ an trụ chánh pháp. Đây là tinh tấn ba la mật đa. Nếu người đáng dùng tỉnh lự để thành thục, thì dùng tâm không tán loạn thành thục chánh niệm. Việc đã làm trọn chẳng quên mất tùy thuận ý họ, mà thành thục họ, cho họ an trụ chánh pháp, đây gọi là tỉnh lự Ba La Mật Đa. Nếu người đáng dùng trí tuệ để thành tục, người ấy vì lợi ích mà hỏi các pháp nghĩa, thì dùng lòng không mỏi chán, mà vì họ diễn nói tất cả các luận, tất cả minh sứ cho đến các thứ công xạo xứ, cho được cứu cánh, tùy thuận ý người ấy mà thành tục họ, cho họ an trụ chánh pháp, đây gọi là trí tuệ Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, Thế nên Ba La Mật Đa không sai biệt, nhiếp thọ chánh pháp không sai biệt, nhiếp thọ chánh pháp, tức là Ba La Mật Đa. Thắng mang phu nhân lại bạch, bạch Thế Tôn, nay con nương sức oai thần biện tài của Đức Phật sẽ nói về Đại Thừa, mong Thế Tôn hứa khả. Đức Phật dạy, nay Thắng mang, tao cho phép ngươi nói. Thắng mang phu nhân nói, bà Thế Tôn, nhiếp thọ chánh pháp là nhiếp thọ chánh pháp không sai khác, nhiếp thọ chánh pháp không sai khác là nhiếp thọ chánh pháp thiền nam thiền nữ phải nhiếp thọ chánh pháp như vậy. Nếu thiền nam thiền nữ nhiếp thọ chánh pháp, vì chánh pháp mà xả bỏ thân mạng tài sản, do xả bỏ thân thể, nên những người ấy chứng sinh tử tối hậu, lìa, xa già, bệnh, được pháp thân như lai chẳng hư hoại, thường hàng không biến đổi, cứu cánh tịch tỉnh, chẳng thể nghĩ bàn. Do sợ bỏ sinh mạng, nên những người ấy chứng sinh tử tối hậu, ly hẳn sự chết được vô biên thường trụ, thành tựu các công đức lành chẳng thể nghĩ bàn an trụ nơi tất cả Phật Pháp thần biến, do sẽ bỏ tài sản, nên những người ấy chứng sinh tử tối hậu, vượt qua khỏi hữu tình, không cùng tận, không tổn giảm quả báo viên mãn, có đủ công đức trang nghiêm, chẳng thể nghĩ bàn, được các loài hữu tình tôn trọng, cúng dường. Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ giúp thọ chánh pháp, xả bỏ thân mạng tài sản, được chư Như Lai thọ ký. Bạch Thế Tôn, lúc chánh pháp sắp diệt có hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di, kết bè, kết đảng, phát khởi những tranh tụng. Nếu thiện nam thiện nữ dùng lòng chẳng xiển khúc, chẳng khê dối, mới thích chánh pháp, giúp thọ chánh pháp mà vào trong nhóm bạn lành. Người vào nhóm bạn lành này tất được chư Phật thọ ký. Bạch Thế Tôn, con thấy người giúp thọ chánh pháp có sức mạnh lớn như vậy. Đức Như Lai dùng làm con mắt, dùng làm cội gốc pháp, dùng làm pháp dẫn đạo, dùng làm pháp thông đạt. Đức Thế Tôn nghe Tán Ban Phu Nhân nói về nhiếp tọa chánh Pháp, có đại oai lực thì khen rằng, Đúng như vậy, đúng như vậy, lành tay này thắng mang, đúng như lời ngươi nói, nhiếp tọa chánh Pháp có ai lực lớn. Như đại lực sĩ, hơi chạm, chà, bóp ai, thì người ấy đau đớn, khổ lắm còn thêm bệnh nặng. Cũng vậy giải sự chút phần nhiếp tọa chánh Pháp của làm cho ma ba tuần đau đớn, sầu não, khóc lên than thở, Nay tháng mang ta thường chẳng thấy một thiện pháp nào khác, làm cho ma sầu não bằng nhiếp thọ chánh pháp một ít phần. Nay tháng mang ví như ngưu vương hình sắc đoan chánh, thân lượng đặc biệt là hơn các loài trâu khác. Cũng vài người tu đại thừa, nếu ít phần nhiếp thọ chánh pháp thì hơn hẳn tất cả pháp lành của hàng thanh văn duyên giác. Là như núi tu dây cao rộng trang nghiêm xinh đẹp hơn các núi khác, cũng vậy. Người mới đến đại thừa, dung long lợi ích chẳng mè đến thân mạng mà giúp thọ chánh pháp thì có thể vượt hơn tất cả căn lành của người ở lâu nơi đại thừa mà đoái tiếc thân mạng. Này tán mang, vì thế nên phải dùng giúp thọ chánh pháp mà khai hóa tất cả hữu tình. Giúp thọ chánh pháp được phước lợi lớn và quả báo lớn. Này tháng mang trong vô số A Tăng kỳ kiếp, ta ca ngợi giúp thọ chánh pháp như vậy được công đức vô lượng chỗ biên. Giúp thọ chánh pháp thì thành tựu vô lượng công đức như vậy. Đức Phật bảo Thắng Mang Phu Nhân, nay ngươi lại nên diễn tả nhất thọ chánh pháp đã được ta nói mà tất cả chư Phật đồng ưa thích. Thắng Mang Phu Nhân bạch lành thay bạch Thế Tôn, nhất thọ chánh pháp thì gọi là Đại Thừa. Vì sao? Vì Đại Thừa xuất sinh bao nhiêu pháp lành của tất cả thanh văn duyên giác, thế gian và xuất thế gian, như ao a nậu đạt phát xuất tám có sông lớn, cũng vậy Đại Thừa xuất sinh bao nhiêu pháp lành của tất cả thanh văn duyên giác là như tất cả cây cỏ lùm rừng đều nương đại địa mà được sinh trưởng, cũng vậy tất cả pháp lành của thanh văn duyên giác đều nương đại thừa mà được sinh trưởng. Vì thế nên an trụ đại thừa, nhiếp thọ đại thừa, tức là nhiếp và tức là trụ và nhiếp bao nhiêu pháp lành của tất cả thanh văn duyên giác, thế gian và xuất thế gian. Như Đức Phật Thế Tôn đã nói xấu xứ, đó là chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, biệt giải thoát, tỳ nại gia, chánh xuất gia, thọ cụ túc. Vì đại thừa mà Đức Phật nói sáu sự ấy, vì sao về chánh pháp trụ, là vì đại thừa mà nói. Đại thừa trụ thì chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, là vì đại thừa mà nói. Đại thừa diệt thì chánh pháp diệt. Biệt giải thoát và tỳ nại gia, hai pháp này tên khác mà nghĩa một. Tỳ nại gia là đại thừa học, vì sao vì Phật mà xuất gia, thọ cụ túc thế nên khối giới đại thừa là tỳ nại gia, là chánh xuất gia, là thọ cụ túc. <clears throat> Bạch Thế Tôn, A-la-hán không có xuất gia, không thọ cụ túc. Vì sao vị A-la-hán chẳng vì Như Lai mà xuất gia thọ cụ túc? A-la-hán có ý tưởng sợ hãi mà quy y Như Lai. Vì sao bị đối với tất cả thành? A-la-hán có tưởng sợ hãi có như người cầm kiếm, muốn đến hại mình. Do đây nên A-la-hán chẳng chứng được giải thoát an lạc cứu cánh. Bạch Thế Tôn, quy y nơi chẳng cần quy y, nhưng các chúng sinh không chỗ quy y. Chúng nó sợ hãi nên tìm nơi quy y để được an ổn. Cũng vậy, vì có sợ hãi mà A-la-hán quy y nơi Như Lai. Vì thế nên, hàng A-la-hán Bích Chi Phật còn có sinh pháp, chưa lập phạm hạnh, chỗ làm chưa xong, sẽ còn có chỗ dứt diệt vì chưa cứu cánh. Họ còn cách xa Niết Bàn, vì sao? Vì chỉ có Như Lai ứng cúng, chánh đặng, chánh giác, chứng được Niết Bàn, thành tựu vô lượng vô biên công đức, chẳng thể nghĩ bàn. Chỗ đáng dứt đã dứt, hết cứu cánh thanh tịnh, được các loài hữu tình chiêm ngưỡng, vừa quá cảnh giới của nhị thừa và Bồ Tát, còn hàng A-la-hán thì chẳng phải như vậy. Nói rằng A-la-hán được Niết Bàn, đó chỉ là phương tiện của Phật tôi, thế nên A-la-hán cách Niết Bàn rất xa. Đức Thế Tôn nói A-la-hán và Bích Chi Phật quán sát giải thoát, bốn trí của các được rồi xong đó, đều là lời tùy tha ý và thuyết bất liệu nghĩa của Như Lai. Tại sao vậy? Có hai loại chết, một là phần đoạn, hai là biến dịch. Chết phần đoạn là hữu tình tuôn tục, chết biến dịch là A-la-hán và Bích Chi Phật, cùng bậc tự tại Bồ Tát được ý sinh thân cho đến Bồ Đề. Trong hai thứ chết ấy đem cái chết phần đoạn nói về A-la-hán và Bích Chi Phật là sinh nơi trí ngã sinh đã hết. Vì đã chứng được quả hữu dư y nên sinh nơi trí phạm hạnh đã lập. Vì tất cả phẩm phu ngu muội chẳng làm được Bảy hàng học nhân chưa làm xong và tương tục phiền não đã dứt rốt ráo, nên xin nơi trí việc làm đã xong. Bạch Thế Tôn nói rằng sinh chẳng thọ lấy thân sâu, người trí bảo là A-la-hán và Bích Chi Phật chẳng giết được tất cả phiền não, trí họ chẳng biết rõ tất cả sự thọ sinh. Vì sao vì A-la-hán và Bích Chi Phật còn có thừa phiền não, chẳng dứt hết, nên chẳng biết rõ được tất cả thọ sinh vậy. Phiền não có hai loại, đó là trụ địa phiền não và khởi phiền não. Trụ địa phiền não có bốn thứ, đó là kiến thứ kiến nhất xứ trụ địa phiền não, dục ái trụ địa phiền não, sắc ái trụ địa phiền não và hữu ái trụ địa phiền não. Bạch Thế Tôn, bốn thứ trụ địa ấy sinh ra tất cả biến khởi phiền não. Khởi phiền não nghĩa là sát na sát na cùng tâm tương ứng. Bạch Thế Tôn, Vô minh trụ địa từ vô thể đến nay, chẳng tương ưng với tâm Bạch Thế Tôn, sức của bốn trụ địa phiền não, làm nơi nương tựa cho biến khởi phiền não. Nhưng sánh với vô minh địa thì tính toán thế dụ cũng không sao bị kịp. <clears throat> Đúng vậy đối với hữu ái trụ địa phiền não, thì sức lực của vô minh trụ địa rất lớn, tuy dư ma vương và chúng quyến thuộc có sức lực oai đức hơn hẳn chúng trời tạo hóa tự tại, cũng vậy, vua minh trụ địa hơn hẳn bốn trụ địa hằng hà xa số lần. Nó làm chỗ nương tựa cho phiền não và cũng làm cho bốn thứ phiền não còn mãi. Trí của thanh văn và chuyên giác chẳng dứt được. vua minh trụ địa, chỉ có trí của Như Lai mới đoạn trừ hết được. Bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy, sức lực của vua minh trụ địa rất lớn. Là như thủ làm chuyên, nghiệp nhân hữu lậu sinh ra ba cõi, cũng vậy, vô minh trụ địa, làm duyên nghiệp nhân vô lậu, sinh ra tùy ý sinh thân của A-la-hán, Bích Chi Phật và Đại lực Bồ Tát. Ba bậc này tùy ý sinh thân và nghiệp vô lậu đều lấy vô minh trụ địa làm chỗ nương tựa, dù là sở duyên, nhưng cũng có thể làm chuyên Bà Thế Tôn Thế nên tùy ý sinh thân và nghiệp vô lậu đều dùng vô minh trụ địa làm chuyên đồng như hữu ái trụ địa phiền não. Bà Thế Tôn Hữu ái trụ địa chẳng đồng nghiệp với vô minh trụ địa. Sự phân ly của vô minh trụ địa khác với sự phân ly của bốn trụ địa. Khác bốn trụ địa ở đây. Chỉ có Phật dứt được hết. Vì sao? Vì A-la-hán và Bích Chi Phật dứt bốn trụ địa. Và đối với lậu tận lực chẳng được tự tại, chẳng hiện chứng được. Thế nên A-la-hán, Bích Chi Phật cho đến các Bồ Tát tối hậu hữu vẫn còn bị vô minh trụ địa ngăn che. nên đối với tất cả các Pháp đều không thấu triệt, không thấy, vì chẳng biết chẳng thấy nên đáng dứt chẳng dứt, đáng hết chẳng hết. Vì ở nơi các pháp ấy chẳng dứt chẳng hết, nên được hữu dư giải thoát mà chẳng phải nhất thiết giải thoát. Được hữu dư thanh tịnh mà chẳng phải nhất thiết thanh tịnh. Được hữu dư công đức mà chẳng phải nhất thiết công đức. Bạch Thế Tôn Vì chỉ được hữu dư nên ở nơi Thánh Đế, các bậc ấy biết khổ hữu dư, dứt tập hữu dư, chứng diệt hữu dư và tu đạo hữu dư. Nếu còn là biết khổ hữu dư, dứt tập hữu dư, chứng diệt hữu dư và tu đạo hữu dư, thì gọi là thiểu phần diệt độ, chứng thiểu phần niết bàn, hướng đến niết bàn giới. Để biết tất cả khổ, dứt tất cả tập, chứng tất cả diệt và tu tất cả đạo, thì bậc này ở nơi thế gian vô thường, bại hoại, chứng được niết bàn thường tịch thanh tịnh. Bậc này ở nơi thế gian không che chở, không nương tựa làm nơi che chở nương tựa cho thế gian vì xa vì người. Ở nơi các pháp mà thấy có cao thấp thì chẳng chứng được Niết Bàn. Trí tuệ bình đẳng, giải thoát bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng mới chứng được Niết Bàn, vì thế nên Niết Bàn gọi là nhất vị bình đẳng, đó là vị giải thoát. Bạch Thế Tôn nếu vô minh trụ địa chẳng dứt, chẳng hết thì chẳng chứng được Niết Bàn, nhất vị bình đẳng. Vì sao việc vô minh trụ địa chẳng dứt chẳng hết, thì hơn hàng ngày sai số những pháp sai lầm sẽ đáng dứt còn chẳng dứt, đáng hết còn chẳng hết vì còn hơn hàng hà xa số, những pháp sai lầm chẳng dứt chẳng hết, nên quá hàng hà xa số các pháp công đức, chẳng trọn chẳng chứng được. Thế nên vua minh trụ địa là nơi sinh ra các tùy phiền não, tất cả pháp lỗi lầm đáng dứt đáng hết. Từ đó sinh ra phiền não chướng tâm, phiền não chướng chỉ, phiền não chướng quán, phiền não chướng tỉnh lự, cho đến chướng tam ma đề, gia hạnh trí, quả chướng mười lực, bốn vô sở ý, hơn cả hằng hà sa số các phiền não, các khởi phiền não và trí kim căn đẳng chánh giác của Như Lai có thể dứt diệt, tất cả đều nương nơi vô minh trụ địa, vì vô minh trụ địa làm nhân duyên vậy. Bà Thế Tôn, từ nơi đó khởi lên các phiền não, sát na sát na cùng tâm tương ứng, từ vô thể đến nay vô minh trụ địa chẳng tương ứng với tâm. Bà Thế Tôn, ví như tất cả giống cây, giống của cây cỏ đều nương nơi đại địa mà sinh trưởng, nếu đại địa hư hoại thì chúng nó cũng hư hoại. Cũng vậy hơn hàng hà sẽ số các pháp đáng được dứt diệt bởi được trí kim can đẳng chánh giác của Như Lai, đều đương đôi vô minh trụ địa mà sinh trưởng. Nếu vô minh trụ địa đoạn diệt hết, thì các pháp phiền não ấy cũng đoạn diệt hết. Vì hơn hàng hà sa số các pháp đáng đoạn diệt, cùng tất cả phiền não và khởi phiền não đã đoạn diệt hết, nên chứng được quá hàng hà sa số các pháp chư Phật chẳng thể nghĩ bàn ở nơi các pháp chứng được vô ngại thần thông, được các chánh, được các trí kiến, rời lìa tất cả sai lầm, được tất cả công đức, làm đại pháp phương, tự tại nơi tất cả pháp, chứng bậc đối với tất cả pháp nhất thiết pháp tự tại, như sư tự hống rằng, ngã sinh đã hết, phạm hình đã lập, việc làm đã xong, chẳng còn tọa thân sau, do đó nên Đức Thế Tôn dùng sư tự hống y theo ý nghĩa rốt ráo mà nói thẳng như vậy. Bạch Thế Tôn, trí chẳng thọ thân xấu ấy có hai loại, những gì là hai? Một, chư Phật Như Lai, dùng sức điều ngự hàng phục bốn ma, ra khỏi các thế gian được các loài hữu tình chiêm ngưỡng, chứng pháp thân thanh tình chẳng thể nghĩ bàn, đối với bậc sở tri được pháp tự tại tối thắng vô thượng, không còn bậc nào cao hơn phải làm không còn địa vị nào cao hơn để đạt tới nữa, đầy đủ mười trí lực, bước lên bậc tối thắng vô ý, nơi tất cả pháp quan sát vô ngại như sư tử hống chẳng thọ thân sâu. hai A-la-hán và Bích Chi Phật khi vượt qua được vô lượng sinh tử đầy sợ hãi, thọ vô giải thoát, tự nghĩ rằng, nay ta đã rời lìa sinh tử đầy sợ hãi, không còn nhận chịu các sự khổ. Bạch Thế Tôn, hàng A-la-hán và Bích Chi Phật quan sát như vậy rồi, chẳng thọ thân sâu, nhưng họ chẳng chứng được niết bàn tịch diệt đệ nhất, vì họ ở nơi các bậc chưa chứng đắc, chẳng gặp được pháp để có thể hiểu biết rằng nay ta chứng được bậc hữu ý, ý, dư y, thì quyết định sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì thanh văn và duyên giác đều nhập vào đại thừa, mà đại thừa là Phật thừa. Thế nên tam thừa tức là nhất thừa, người chứng nhất thừa thì được vô thượng bồ đề. Vô thượng Bồ Đề tức là Niết Bàn. Nói Niết Bàn đây, tức là Pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Người chứng được Pháp thân, tức là Nhất Thừa, không khác Như Lai, không khác Pháp thân. Nói Như Lai ấy, tức là Pháp thân. Người chứng Pháp thân cứu cánh, tức là Nhất Thừa cứu cánh. Người được Nhất Thừa cứu cánh, tức là rời lìa tương tục. Vì sao Bạch Thế Tôn? Vì Như Lai thường trụ không hạn lượng bằng với hậu thế. Như Lai hay dùng đại bi vô hạn, thệ nguyện vô hạn đem lợi ích lại cho thế gian. Người nói trên đây, người nói như trên đây thì gọi là lời nói phải. Nếu là nói rằng Như Lai là thường còn làm pháp vô tận, là chỗ nương tựa cứu cánh của tất cả thế gian, thì cũng là lời nói phải. Vì thế nên Như Lai đối với thế gian không có sự che chở, không có chỗ nương tựa, làm chỗ quy y vô tận, chỗ quy y thường trụ, chỗ quy y cứu cánh, mà đến về sau nói rằng Pháp Như Lai ứng cúng đặng chánh giác ấy là đạo nhất thừa, tăng là chúng tam thừa, hai chỗ quy y này chẳng phải là cứu cánh quy y, mà gọi là thiểu phần quy y. Vì sao? Vì nói đạo nhất thừa, chứng được Pháp thân cứu cánh rồi, sau đó không còn nói đạo nhất thừa, chúng tam thừa, vì có nỗi sợ hãi nên quy y Như Lai cầu xuất gia tu học, vì có chỗ tạo tác, hướng đến vô thượng bồ đề. Thế nên Pháp và Tăng chẳng phải chỗ quy y cứu cánh, mà là chỗ quy y hữu hạn. Nếu các hữu tình được Như Lai điều phục quy y nơi Như Lai, được thấm nhuần đạo Pháp, sẽ lòng tin ưa mà quy y nơi Pháp và tỳ kheo tăng. Hai sự quy y này do Pháp thấm nhuần mà tính nhập quy y. Như Lai ấy chẳng phải Pháp thấm nhuần, tính nhập quy y. Nói Như Lai ấy là chân thật quy y. Hai sự quy y kia cứ đối với nghĩa chân thật thì gọi là cứu cánh quy y Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai chẳng khác với hai sự quy y ấy. Thế nên quy y Như Lai tức là tam quy y. Vì sao? Vì nói đạo nhất thừa. Là nói Như Lai thành tựu đủ bốn vô sở ý như sư tự hống. Nếu chưa Như Lai tùy theo sở dục của người mà dùng phương tiện nói pháp nhị thừa, thì đó cũng là đại thừa. Bởi đại nhất nghĩa không có nhị thừa, nhị thừa ấy đồng vào nhất thừa, nhất thừa ấy tức là thắng nghĩa thừa. Bạch Thế Tôn, Hàng Thanh Văn và Chuyên Giác, khi mới chứng thánh đế, chẳng phải dùng nhất thiết trí, chẳng phải dùng nhất trí mà đoạn trừ các trụ địa phiền não, cũng chẳng phải dùng nhất trí chứng các công đức như tứ biến tri. Cũng chẳng phải dùng pháp hay khi biết rõ nghĩa bốn pháp này. Bà Thế Tôn, nơi trí xuất thế không có bốn trí tuần tự đến, tuần tự duyên. Trí xuất thế không có pháp lần lượt đạt đến, như kim can dụ. Bà Thế Tôn hàng thanh văn và chuyên giác dùng các thứ trí thánh đế để đoàn trừ các trụ địa. Họ lại thấy có trí xuất thế đệ nhất nghĩa. Chỉ có Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, dùng trí không tánh, chẳng thể nghĩa bàn, đoàn diệt được vỏ của tất cả phiền não. Trí đoàn diệt được vỏ phiền não của cảnh ấy, gọi là trí xuất thế đệ nhất nghĩa, chẳng phải cảnh giới của hàng thanh văn và chuyên giác. Trí thanh đế xuất khởi chẳng phải trí cứu cánh, mà là trí hướng đến vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, chân thánh đế nghĩa ấy, thì chẳng phải thuộc về chỉ thừa, vì sao vì hàng thanh văn và chính giác, chỉ thành tựu được ít phần công đức mà gọi là thánh. Nói rằng thánh đế ấy chẳng phải là đế của hàng thanh văn, chuyên giác và công đức của họ, mà thánh đế này chỉ có như lai giác ngộ được, rồi thêm diễn nói khai thị cho thế gian, chúng sinh bị vô minh bao phủ, do đây mà gọi là thánh đế. Bạch Thế Tôn, thánh đế này rất sâu, rất vi diệu, khó thấy, khó rõ, chẳng thể phân biệt, chẳng phải cảnh giới suy lược, tất cả thế gian, chẳng tin, hiểu được, chỉ có Như Lai là biết rõ. Vì sao vì thánh đế này nói về Như Lai Tạng rất sâu xa, mà Như Lai Tạng là cảnh giới Phật, cảnh chẳng phải cảnh giới của hàng thanh văn chuyên giác. Từ nói Như Lai Tạng mà nói thánh nghĩa đế, thánh đế nghĩa, như Lai tạng này rất sâu xa vi diệu, Thánh đế được nói ra ấy cũng rất sâu xa vi diệu. Khó thấy, khó rõ, chẳng thể phân biệt, chẳng phải cảnh giới tư lương, tất cả thế gian khó tin, hiểu, chỉ có Như Lai mới biết rõ. Nếu ở nơi Như Lai tạng bị trói buộc bởi vô lượng phiền não, mà chẳng nghi hoặc thì đối với vấn đề Như Lai Pháp thân tạng, ra khỏi tất cả phiền não cũng không nghi hoặc. và Thế Tôn, nếu có ai đối với Như Lai tạng này, và đối với Như Lai Pháp Thân, cảnh giới bí mật không thể nghĩ bàn của Phật và tâm được cứu cánh, thì đối với hai nghĩa Thánh Đế đã nói kia, hay tin hay hiểu, hay sinh thắng giải, dẫn gì là hai nghĩa Thánh Đế, đó là hữu tác Thánh Đế và vô tác Thánh Đế. Hữu tác Thánh Đế là nghĩa bốn Thánh Đế chẳng viên mãn, vì sao? Vì không phải nhân cái khác mới có thể biết được tất cả khổ, dứt được tất cả tập, chứng được tất cả diệt, tu được tất cả đạo, do đó nên chẳng biết hữu vi, vô vi và niết bàn. Vô tác thánh đế là nói nghĩa bốn thánh đế viên mãn. Vì sao? Vì có thể dùng sức chính mình, biết được tất cả khổ, dứt được tất cả tập, chứng được tất cả diệt, tu được tất cả đạo. Như vậy là có tám nghĩa thánh đế. Như Lai chỉ xem bốn thánh đế ra nói. Như Lai chỉ đem bốn thánh đế ra nói, đối với nghĩa của bốn thánh đế vô tác này chỉ có Đức Như Lai là đạt được kết quả cứu cánh, chẳng phải sức lực của A-la-hán và Bích Chư Phật đạt đến được. Vì sao vậy chẳng phải các pháp tán liệt, hạ trung thượng mà có thể chứng được Niết Bàn? Thế nào là Như Lai đối với vô tác thánh đế đạt được kết quả cứu cánh, cho Như Lai biết khắp tất cả khổ, dứt hẳn khổ tập bị nhiếp bởi tất cả phiền não và khởi phiền não, chẳng được khổ diệt, sở hữu của tất cả khối y, khối ý sinh thân và tu tất cả đạo khổ diệt. Bạch Thế Tôn, chẳng phải hoại mất pháp mà gọi là khổ diệt. Nói khổ diệt là nói vô tủy, vô tác, vô khởi, vô tận, thường trụ bất động, bản tánh thanh tịnh, ra khỏi vỏ phiền não. Bạch Thế Tôn, chư Phật gia La thành tựu, hơn cả hằng hà xa số pháp, không thể nghĩ bàn độ trí giải thoát gọi là Pháp thân. Pháp thân này chẳng rời xa phiền não, thì gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng đây là trí Như Lai, không tánh, mà tất cả hàng tinh văn và duyên giác chưa hề thấy, chưa hề chứng, chỉ có Phật thấy biết rõ và chứng được. Bạch Thế Tôn trí không tánh Như Lai Tạng này lại có hai loại, đó là không và bất không, Như Lai Tạng. Không Như Lai Tạng là Như Lai Tạng rời lìa Nơi trí chẳng giải thoát tất cả phiền não. Bất không như lai tạng là như lai tạng có hàng hà xa số pháp không thể nghĩ bàn. Trí Phật giải thoát. Bạch Thế Tôn hay thứ không trí này, các đại thanh văn do tinh mà được vào. Trí không tánh của tất cả hàng thanh văn và chuyên giác đối với cảnh giới bốn điên đảo luôn phan chuyên mà chẳng chuyển hiện. Do đó nên đối với tất cả khổ giác ấy, tất cả hàng thanh văn và chén giác, chưa hề thấy, chưa hề chứng, chỉ có Phật hiện chứng, đoạn diệt các phiền não, tu tất cả đạo khổ diệt. Bạch Thế Tôn, trong bốn thánh đế, ba vô thường, một thường trụ. Vì ba đế nhập vào trong tướng hữu vi, tướng hữu vi là vô thường. Do thường ấy là pháp hư vọng, pháp hư vọng thì không chân thật, không thường trú, không phải chỗ để nương. Do đệ nhất nghĩa nên ba đế ấy chẳng phải chân thật, chẳng phải thường trú, chẳng phải chỗ đương tựa. Bạch Thế Tôn, một đế khổ diệt lìa xa hữu tướng, lìa xa tướng hữu vi, lìa tướng hữu vi là tánh thường trụ, tánh thường trụ chẳng phải pháp hư vọng, chẳng phải pháp hư vọng là chân thật, là thường trú, là chỗ nương tựa. Do thắng nghĩa nên khổ diệt đế là chân thật, là thường trú, là chỗ nương tựa. Khổ diệt đế này không thể nghĩ bàn, vượt quá cảnh giới tâm thức của các hữu tình, cũng chẳng phải trí của hàng thanh văn và chánh giác có thể sánh kịp. Ví như người sinh ra đã bị mù, chẳng thấy được các màu sắc, trẻ sơ sinh bảy ngày chẳng thấy được mặt trời. Cũng vậy, khổ diệt đế chẳng phải cảnh giới sở duyên của tâm thức hàng phàm phu, và mà cũng chẳng phải cảnh giới của hàng thanh văn và chuyên giác. <coughs> tâm thức hàng phàm phu có hai biên kiến, trí của hàng thanh văn và chuyên giác thì gọi là tịnh trí, Nói biên kiến đó, nghĩa là phàm phu đối với năm thủ uẩn chấp chặt làm ngã, rồi sinh ra phân biệt sai khác, đó là thường kiến và đoạn kiến, hai thứ kiến chấp. Bạch Thế Tôn, nếu lại có ai thấy sinh tử là vô thường, niết bàn là thường thì chẳng phải kiến chấp đoạn thường, mà gọi là chánh kiến. <clears throat> vì sao vì kẻ kế đạt ấy để các thân căn và phân biệt tư duy hiện pháp thấy có hoại diệt. Với thân tương tục, họ chẳng biết được là kẻ mù, không có bất trí tuệ, nên phát khởi đoạn kiến. Với tâm tương tục sát na hoại diệt, họ vô tối chẳng biết cảnh giới ý thức, nên khởi sinh thường kiến. Nhưng những nghĩa ấy vượt quá các phân biệt và kiến thức hạ liệt, do hàng ngu vô vọng sinh ý tưởng khác biệt, rồi điên đạo chấp trước cho là đoạn, là thường. bà Thế Tôn, Hàng hữu tình điên đảo, đối với năm ấm vô thường, tưởng là tường, khổ tưởng là lạc, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Hàng thanh văn và chuyên giác có tình trí đối với cảnh giới và pháp thân của Phật chưa hề thấy được, nhưng vì tên Như Lai nên đối với Như Lai sinh ra ý tưởng là thường lạc, là lạc là ngã là tịnh. Đây chẳng phải là kiến chấp điên đảo mà là chánh kiến. Vì sao vì Như Lai Pháp thân là thường ba la mật đa, là lạc ba la mật đa, là ngã ba la mật đa, là tịnh ba la mật đa. Nếu các hữu tình có kiến giả như trên đây, thì gọi là chánh kiến. Nếu người, nếu là người chánh kiến, thì gọi là chân Phật tử. Từ biển Phật sinh, từ chánh pháp sinh, từ pháp hóa sinh, được phần pháp của Phật. Bạch Thế Tôn nói rằng tình tri ấy là trí Ba La Mật Đa của hàng thanh văn và chuyên giác. Cảnh trí này đối với khổ diệt đế, với không phải cảnh giới, huống gì khổ diệt đế là sở hành của bốn trí nhập lưu, vì xa vì hàng, vì hàng tam thừa sơ nghiệp, nếu không ngu pháp, có thể đối với nghĩa ấy sẽ chứng đắc giác ngộ. Bạch Thế Tôn, do nghĩa gì mà nói bốn nhập lưu? Bạch Thế Tôn, bốn nhập lưu này là Pháp thế gian, chỉ có một nhập lưu đối với các nhập lưu là hơn hết, là trên hết. Bởi đệ nhất nghĩa là nhập lưu là của y, là khổ diệt đế. Bạch Thế Tôn, sinh tự ấy nương tựa Như Lai Tạng, do Như Lai Tạng nên nói rằng tiên tế chẳng biết được. Bạch Thế Tôn, do có Như Lai Tạng nên có sinh tử, đây là lời nói phải. Bạch Thế Tôn, sinh tự ấy, các thọ căn diệt vô gián tương tục, thọ căn kế khởi, gọi đó là sinh tử. Bạch Thế Tôn, hai pháp sinh tử là Như Lai Tạng, nơi pháp thế tục gọi đó là sinh tử. Bạch Thế Tôn, nói rằng tử là các thọ căn diệt và sinh là các thọ căn khởi. Như lai tạng thì chẳng sinh, chẳng tử, chẳng thân chẳng trụy, rời lìa tướng hữu vi. Bạch Thế Tôn, Như lai tạng ấy thường hằng chẳng hoại, nên Như lai tạng là y, là trì là kiến lập cho tạng trí, chẳng lìa giải thoát và cũng là y, trì, kiến lập cho các pháp hữu vi, trí rời lìa chẳng giải thoát. Bà Thế Tôn nếu không có Như Lai Tạng thì không có chán khổ, vui cầu Niết Bàn. Vì sao bị đối với sáu thức này và cảnh sợ tri? Bảy pháp như vậy không dừng lại ở sát na nào, không nhận chịu các khổ, không nhằm chán nguyện cầu Niết Bàn. Như Lai Tạng ấy là pháp không có tiền tế, không sinh không diệt. Pháp nhĩ nhận chịu các khổ, đó là nhàm khổ nguyện cầu Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, như Lai Tạng ấy chẳng phải là có ngã nhân chúng sinh thọ giả. Như Lai Tạng ấy chẳng phải là cảnh sở hành của các hữu tình, thân kiến, điên đảo và không kiến. Bạch Thế Tôn, Như Lai Tạng ấy là Pháp giới tạng, Pháp thân tạng, xuất thế gian tạng, tánh thanh tịnh tạng, là bản tánh thanh tịnh. Như chỗ con hiểu thì Như Lai Tạng ấy, dù bị khách trần phiền não làm ô nhiễm, vẫn còn là cảnh giới Như Lai, không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì trong sát na Từng tâm bất thiện, tâm thiện cùng khắp trần phiền não, chẳng ô nhiễm được như lai tạng. Vì sao? Vì phiền não chẳng chạm đến tâm, mà tâm cũng chẳng chạm đến phiền não. Pháp chẳng chạm xúc, làm sao có thể nhiễm được tâm? Bạch Thế Tôn vì có phiền não nên có tâm tùy nhiễm. Tùy theo phiền não nhiễm ấy, khó hiểu, khó rõ, chỉ có Phật Thế Tôn là mắt, là trí, là cội rễ Pháp, là tôn thượng, là đạo sư, là chỗ nương tựa của chánh pháp mới như thực thấy biết thôi. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Thắng Ban Phu Nhân, lành thay lành thay đúng như lời ngươi vừa nói, tánh thanh tịnh tâm tùy theo phiền não nhiễm, khó rõ biết được. Này Tháng Mang, còn có hai thứ pháp khó rõ biết được, đó là tánh thanh tịnh tâm khó rõ biết được và tâm ấy bị phiền não ô nhiễm cũng khó rõ biết được. Hai pháp này Ngươi và Bồ Tát thành tựu Đại Pháp mới có thể nghe, hiểu, nhận lãnh các hành thanh văn do nơi tính tâm mà hiểu được. Này Thắng Mai, nếu các đệ tử ta, người có tăng thượng tính tâm, tuy thuận pháp trí, thì ở nơi pháp này mà được cứu cánh. Thuận pháp trí là quan sát căn thức và cảnh, quan sát nghiệp báo, quan sát trạng thái biên mang của A-la-hán, quan sát tâm tự tại, ưa thích thiền duyệt, quán sát thánh thần thông biến hóa của thanh văn và duyên giác do thành tựu năm pháp quán sát thiện xảo này. Nên hiện tại Bà Bị La các hàng thanh văn đệ tử do nơi tăng thượng tính tâm, tùy thuận pháp trí khéo hiểu rõ được tánh thanh tịnh, tâm bị phiền não ô nhiễm mà được cứu cánh. Nay tháng ba cứu cánh này là nhân của Đại Thừa. Này ngươi nên biết, người tin Như Lai thì đối với Pháp sâu xa, vi diệu chẳng sinh lòng phỉ báng. Tháng mang phu nhân bạch. Bạch Thế Tôn, con có các nghĩa hay đem lại nhiều lợi ích, con sẽ nương sức oai thần của Phật mà diễn nói các ý nghĩa ấy. Đức Phật bảo lành tay, nay cho phép ngươi nói. Tháng mang phu nhân nói, có ba hạng tiện nam tiện nữ đối với pháp sâu xa vi diệu, rồi bỏ sự tự phá hoại, xin nhiều công đức vào đạo đại thừa. Một, người thành tựu sâu xa pháp trí. Hai, người thành tựu tùy thuận pháp trí. Ba, Người đối với Pháp sâu xa này chẳng hiểu rõ được, mà kính tôn Đức Như Lai, chỉ có Đức Phật mới biết được, đây chẳng phải cảnh giới của mình. Trừ ba hạ người này, các hữu tình các đối với Pháp sâu xa, vi diệu, tùy theo chỗ mình nắm lấy, mà chấp trước vọng tuyết, chống trai chánh Pháp, huân tập trụng tử hữu bại các ngoại đạo. Dù họ ở phương khác cũng phải đến đó điều phục những kẻ hữu bại ấy. Tất cả trời người phải cùng nhau điều phục họ. Nói lời ấy xong, Thám Ma Phu nhân và các quyến thuộc đảnh lễ chân Phật. Đức Phật khen rằng, Lành thay thắng ban đối với Pháp sâu xa vi diệu phương tiện bảo vệ, hàng phục oán địch, khéo có thể thông đạt. Ngươi đã gần gũi trong ngàn câu chia cho Phật Như Lai, nên có thể nói được nghĩa ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn phóng văn minh thù tán chiếu khắp đại chúng, hiện thân lên hư không cao bảy cây đa la, dung sức thần thông, chân bước trên hư không trở về thành xá vệ. Tán mang phu nhân và các quyến thuộc chắp tay hướng về Đức Như Lai chiêm ngưỡng không chán, mắt không tạm rời cho đến khi quá tầm nhìn. Tất cả đều vui mừng hớn hở cùng nhau ca ngợi công đức của Như Lai và đồng nhất tâm niệm Phật. Trở về thành vô đấu, khuyên vua hữu sơn kiến lập đại thừa. Nữ nhân trong thành từ 7 tuổi trở lên đã được tán mang phu nhân đem đại thừa giáo hóa. Vua Hữu Xuân còn đem đại thừa giáo hóa các nam tử từ 7 tuổi trở lên, nhân dân cả nước đều học Pháp đại thừa. Bây giờ Đức Thế Tôn vào rừng Trà Đa, gọi tôn giả A Nan và nghĩ đến Thiên Đế Thích, ứng theo tâm nghĩ của Phật, Thiên Đế Thích cùng quyến thuộc chư thiên đều đến chỗ Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo Thiên Đế Thích, này Kiều Thi Ca, ông nên tọa trì kinh này, rồi diễn thuyết khai thị cho chư thiên cõi đau lợi để họ được an lạc. Đức Thế Tôn là bảo tôn giả A Nan. Ông cũng thọ trì, vì hàng bốn chúng mà phân biệt diễn thuyết. Tiên đế tích bạch, bạch thế tôn, kênh này sẽ đặt tên là gì và phụng trì thế nào? Đức Phật dạy, này Kiều Thi Ca, kênh này thành tựu vô lượng giữa biên công đức, năng lực của thanh văn và duyên giác đều không quan sát đốt ráo được, huống là các hữu tình khác. Nên biết rằng kênh này là khối đại công đức rất sâu xa vi diệu. Nay sẽ bị ông mà nói lượt tên kênh, lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ lấy. Thiên Đế Thích và Tôn giả Nan đồng bạch, lành tay Đức Thế Tôn, kính vân thọ giáo. Đức Phật dạy, kênh này tán thế như lai chân thật công đức, phải thọ trì như vậy. Kênh này nói về 10 điều hoàn tệ không thể nghĩ bàn, phải thọ trì như vậy. Kênh này dùng một đại nguyện nhiếp tất cả nguyện, phải thọ trì như vậy. Kênh này nói về nhiếp thọ chánh pháp, không thể nghĩ bàn, phải thọ trì như vậy. Cái này nói về sự hội nhập nhất thừa, phải tọa trì như vậy. Cái này nói về vô biên tế, phải tọa trì như vậy. Cái này nói về Như Lai Tạng, phải tọa trì như vậy. Cái này nói về Phật Pháp Thân, phải tọa trì như vậy. Cái này nói về nghĩa không tánh, che ẩn chân thật, phải tọa trì như vậy. Cái này nói về nghĩa một thánh đế, phải tọa trì như vậy. Cái này nói về một sở y thường trụ bất động tịch tỉnh, phải tọa trì như vậy. Cái này nói về điên đảo chân thật, phải thọ trì như vậy. Kinh này nói về tự tánh thanh tịnh, tâm bị phiền não che ẩn, phải thọ trì như vậy. Kinh này nói về chân Phật tử, phải thọ trì như vậy. Kinh này nói về thắng ban phu nhân, tránh sư tự hống, phải thọ trì như vậy. Lại nữa này Kiều Thi Ca, những điều kinh này giảng nói dứt tất cả nghi hoặc quyết định liệu nghĩa nhập vào đạo nhất thừa. Này Kiều Thi Ca, nay đêm kinh thắng ban phu nhân sư tự hống,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 để tưởng và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.